lệ vương đưa khoe mình bước đi ông quay đầu còn vương vấn thêm chi khúc tình si một đời trắng nghĩ suy đơn đau kia vùng vàn thời gian hoa cánh hoa đã vội tan tình